Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ hai là từ bạn Nguyễn Quang Hạnh hỏi rằng Kính thưa Thầy, con chưa phải là Phật tử nhưng con rất thích tìm hiểu về Đạo Phật và hay nghe các bài Thầy giảng Pháp. Con có một thắc mắc mong Thầy giảng giải cho con. Con nghe giảng rằng Đức Phật là người có công đức phước báo lớn nhất, thế gian không ai sánh bằng. Và nếu lấy công đức của cả tam thiên, đại thiên, thế giới cộng lại cũng chưa bằng công đức một sợi lông chân của Phật. Thế nhưng thực tế, Đức Phật khi mới sinh ra được bảy ngày thì mẹ đã mất. Như vậy, Đức Phật có thật là người có phúc báu lớn nhất không ạ? Đại chúng hiểu chỗ này không? À. Bạn Nguyễn Quang Hạnh này bạn hỏi là con thì nghe Đức Phật là người có công đức phước báu lớn nhất không ai bằng. Thế nhưng mà thực tế thì tại sao mà con thấy Đức Phật vừa mới sinh được 7 ngày thì mẹ lại chết mất rồi? Thế thì liệu có phải thật là Ngài có phước báu công đức lớn nhất không? Đấy, bạn ấy thắc mắc cũng rất có lý, thưa đại chúng. À. Thầy xin à, trả lời bạn Nguyễn Quang Hạnh và đại chúng thế này. Quả thật thì theo lịch sử Phật giáo, Hoàng hậu Ma Gia khi mà sinh Thái tử Tất Đạt Đa đúng 7 ngày sau thì Hoàng hậu băng hà. Và Hoàng hậu bỏ thân thì sinh về cõi trời đâu xuất làm một vị thiên nam tử ở trên đó. Thế thì trong thế gian không phải bây giờ đâu, mà thời đó ngoại đạo nó cũng đã la lối lên rồi. Họ bảo đấy, ông Cổ Đàm có bảo phước báo gì chứ vừa mới sinh ra được mấy ngày thì mẹ chết thì làm gì có phước báo gì. Thấy không? Cái thời đó họ đã công kích thế rồi đấy. Đó. Thế thì thưa đại chúng, trong kinh và trong, ờ, trong luận, trong sớ giải thì mới nói thế này hoàng hậu ma gia là cái người mà đã hàng trăm nghìn đại kiếp trước bà ta phát nguyện là sẽ mang thai đức phật tức là có một lần lúc ấy bà là một phụ nữ bà đến một cái, cái đại hội và có một đức phật chủ trì thì bà nhìn thấy đức phật đẹp quá tướng hào trang nghiêm vô cùng thì lúc cái bà mới khởi cái ước nguyện là nguyện rằng sau này mình sẽ sinh ra được một người con như thế này. bà khởi cái tâm, bà thấy Đức Phật quá là đẹp, quá là cái gì cũng là viên mãn tuyệt vời. Đấy. quả thật Thầy, thầy nghĩ là phụ nữ nào mà chẳng mong mình xong có một đứa con như vậy, đúng không? Thì bà này cũng thế, bà ước nguyện, bà đến trước Đức Phật bà ước nguyện rằng sau này vào tôi sẽ sinh ra một được một người con đầy đủ như Phật thế này. Thế và cái tâm bà khởi cái cái ước nguyện rất chân thành như vậy thì ngay lúc đó Đức Phật mới thọ ký cho bà là sau này bà sẽ đủ cái duyên như vậy. Đấy là một trăm nghìn đại kiếp trước, Hoàng hậu Ma Gia đã có cái lời nguyện như vậy. và đến kiếp này thì đúng như lời nguyện của bà, bà đủ duyên để, để mang thai Thái tử Tất Đạt Đa. Thế và trong kinh nói rằng do cái công đức mang thai Bồ Tát, Thái tử Tất Đạt Đa đấy, thì Hoàng hậu mà ra được cái công đức phước báu vô cùng lớn. Đó. Trong khi mang thai thì thân thể của bà rất là thanh tịnh, nhẹ nhàng, an lạc, không như những người mẹ bình thường. Lúc mang thai nặng nề, vất vả, bà rất an lạc luôn, thức ngủ rất an lạc, thân tâm rất thanh tịnh. Và tuyệt đối trong thời kỳ đó bà không có khởi một cái niệm dục nào cả. Tâm rất là trong sạch và trong tâm lại đầy đủ lòng từ bi và và thấy tất cả những đứa bé nào cũng thế giống như con của mình hết tức là các cái đức lành ấy, khi mà hoàng hậu ma gia mang thai thái tử là các đức lành trong tâm bà nó đầy đủ hết luôn thế giờ hoàng hậu lại nhìn thấy thai nhi giống như nhìn qua cái kính ấy, giống như cái thủy tinh ấy, nhìn thấy thai nhi ở trong bụng Đó. mà thái tử thì ngồi kiết già trong bụng chứ không phải như những như, như chúng ta chúng ta ở trong thai mẹ thì hai tay bó gối vào ôm như vậy giống như con khỉ nó ngồi á thế còn á, thái tử trong bụng mẹ là ngồi kiết già trong bụng luôn thế chúng ta thấy nó đặc biệt như vậy và hoàng hậu khi mang thai thái tử là bao nhiêu những cái điều tốt lành nó xuất hiện nơi bà nhưng mà trong sớ giải thì nói rằng do công đức à, mang thai thái tử cho nên thân thể của hoàng hậu trở thành giống như một cái đền thờ tôn quý đã như một cái đền thờ tôn quý thì không ai có được có thể xâm phạm thân thể này à, nếu mà hoàng hậu mà mà không viên tịch ấy, không ra đi ấy, thì chắc chắn là ở còn có vua còn có chồng phải không? thế nào chẳng có cái sự uh, vợ chồng với nhau cho nên ấy, đây là cái nguyên lý khi đã mang thân bồ tát rồi là cái thân của mình trở thành một cái đền thờ rất là cao quý và trong cái vũ trụ này cái đền thờ ấy không ai có thể được xâm phạm. Thế cho nên nó khiến cho hoàng hậu bỏ thân. Thứ nữa là cái thân người ấy, không đủ công đức vì cái công đức của bà lúc này lớn quá cái thân này nó không đủ cái công đức để mà chứa đựng cái phước này đó, cái thân người không đủ để chứa đựng cái phước báu này cái công đức này cho nên ấy, hoàng hậu phải bỏ cái thân này và sinh lên trời Đâu xuất là một vị thiên nam tử, phải là thân trời mới chứa được cái công đức này, thưa đại chúng. Thì cái này nó cũng giống như à, chúng ta biết đấy, một vị A-la-hán, nếu các Phật tử tại gia mà tu mà chứng A-la-hán mà không xuất ra thì ngay lập tức trong ngày hôm ấy phải nhập diệt. Vì cái thân của tại gia còn tóc thế này này không đủ sức chứa cái công đức phước báu của một vị A-la-hán. Cho nên ấy, bắt buộc cái vị A-la-hán ngày hôm ấy nếu không cạo tóc xuất ra thì vị ấy phải nhập diệt. Đấy, chúng ta thấy cái pháp giới này nó lại như vậy đấy. Nó rất lạ chứ chúng ta không hiểu nổi á. Cái thân tướng của người tại gia này nó không thể chứa được cái, cái công đức của một vị A-la-hán đâu. Một vị A-hán, cái công đức người ta nó vòi vòi, nó rất là lớn. Cho nên cái hình tướng mà còn có tóc như thế này ấy, không đủ, phải cạo tóc đi xuất ra. Cho nên nếu ngày hôm ấy vị này mà muốn tồn tại, muốn sống tiếp thì phải cạo tóc đi xuất ra Làm tướng xuất ra thì chứa được cái công đức ấy. Tại chúng thấy không phải chuyện thường. Đấy những cái gọi là pháp giới này nó như vậy mà, nó lạ thế. Đó. Thế cho nên Hoàng hậu Ma Gia cũng vậy. Do công đức phước báu của bà rất là lớn, cái thân người ấy nó không đủ sức chứa, cho nên phải bỏ cái thân người để sinh về thiên cung. Thứ nữa cũng là cái thân này không thể ai xâm phạm được nữa cho nên bà cũng phải bỏ cái thân này đấy thì chúng ta thấy như vậy không phải là thái tử tất đạt đa vô phước nha mà phước quá lớn luôn à, chứ không phải chuyện thường đấy và chúng ta biết rồi thái tử sinh ra như thế nào chư thiên đỡ như thế nào mọi cái nó không phải chuyện bình thường cho nên thái tử chính là bậc tối thượng về phước báu à, không phải chuyện bình thường nhé yeah. Ừ.